Một độ tuổi nhất định thì bạn phải có bốn thứ sau đây. Sự tự tin hiện trên hết mặt, sự lương thiện ăn sâu vào trong tâm, sự cứng cỏi ăn sâu vào máu thịt và sự kiên cường.